nên chúng ta rất là rõ này con mình thật con nào thế này con lưỡi được sách được thấy cũng coi ra là vô hai là một là pháp vương vương pháp nghĩa là những món người khác nhau không à, pháp vương thì khá con bởi vì pháp vương là cái luật lệ à, bây giờ ví dụ như con đến đây ở đây thì con phải mình xin phép tác đàng hoàng còn ờ, còn ờ, cái cái cái cái pháp mà để chúng ta tu à, thì tức là Phật pháp đó thì nó là giữ gìn cái chân tứ niệm xứ để cho chúng ta ly dục cái ác pháp mà thôi cho nên nó khác còn bây giờ thí dụ như cái luật của Phật á, là nó cái đức hạnh ly dục cái ác pháp còn cái luật của nhà nước á, là cấm không có cho người ta vi phạm tội lỗi ví dụ như à, luật của Phật á, thì nó là cái à, pháp Phật á, thì nó nó dạy chúng ta cái đức mà từ bỏ lý của không cho còn cái cho cái, cái dương pháp á, thì nó dài á, cái người lấy ăn cắp của người ta ăn trộm cắp á, thì sẽ bị cái tội nó mấy tháng mấy tháng tù đó, đó thì đó là cái dương pháp còn cái này phật pháp á, thì này là đức hạnh cái đức hạnh của nó đức từ bỏ lấy của con rơm cái đức thôi chứ nó không bắt buộc ai nhưng mà đừng có lấy lấy cái đó là mình thiếu đức nó là dương pháp và phật pháp nó khác hai cái một cái thì bắt buộc anh phạm vào cái tội này thì tôi kêu anh là bây giờ anh lấy của không cho thì anh sáu tháng tù thì phải cái luật của của pháp của dương pháp thì nó bắt buộc mình phải ở tù sáu tháng còn cái này nó không bắt buộc mình ở tù nhưng mình làm sai thì anh thiếu cái đức đó anh không phải xứng đáng là con người đâu vậy cho nên pháp phật pháp và dương pháp nó khác nhau nó giống nhau cũng một cái hành động trộm cắp tham lam mà anh trộm cắp tham lam về dương pháp thì anh ở tù 6 tháng còn cái cái cái, cái hành động tu hành của anh mà anh phạm vào cái giới luật của Phật cái đức hạnh thì anh lấy của không cho thì anh chỉ là người thiếu đạo đức mà thôi mình thiếu đạo đức à, đúng rồi con bởi vì cái thân của mình mà mình cứ nghĩ rằng nó thường nó nó, nó, nó, không nó sạch sẽ nó thanh tịnh thì đó là mình hiểu sai cho nên vì vậy mà nó hầu hết là đạo Phật vì từ cái quán nhân quả cho đến cái quán mà từ bi đều là đức hạnh hết cho nên quán thân bất tịnh nó cũng là nằm ở trong cái đức mà sau này mấy con chưa biết đặt cái tên thầy sẽ đặt cái tên cho mấy con không có gì hết cứ thầy làm sao thì mấy con mấy con làm trước nên thầy vật trước thì làm sao mà thầy làm sao này để xác định cho cái sai của mấy con chứ mấy con cứ tự đặt muốn đặt sao đó đặt nó là đức hạnh hết đó mấy con ừ, đúng rồi coi như là nói chung là cái nhân bản của mình mỗi cái hành động của mình coi chừng nó có cái đức là không đức ở trong đó cho nên gọi là nhân bản ừ cho nên nó gọi là đạo đức nhân bản là như vậy cho nên cái gì mà tư duy suy nghĩ của mình trong đầu của mình cái sự tư duy suy nghĩ của mình có đức hay là không đức ở trong đó thì nó ác là không đức mà nó thiện là có đức nó làm cho mình đừng có tham đắm đừng có dính mắc cái thân của nó nữa nó làm cho mình đừng có mà chấp đắm về cái tâm sắc dục của mình nữa. thì đó là cái đức đức thanh tịnh cho nên cái à, cái cái quán mà cái thân bất tịnh đó, nó một nó thuộc về cái đức thanh tịnh đúng không chứ đâu phải là gì các con hiểu vậy nó đâu thuộc về đức bởi vì phật pháp là đức hạnh không à trời dạ, con con hỏi con cứ ngồi đó hỏi đi mà con đừng có lên mất không ngồi trên ghế hỏi đi con mấy con cũng là vua mà thầy cũng là vua <laughs> mấy con vua con thầy vua lớn có gì không mà thầy nãy con đang ngồi tu rồi con không được rồi con để bữa nay là có giờ hỏi con mới lên hay về bữa nay ngày học không? bữa nay à, ừ, đâu có ngày học con ngày hỏi bữa nay là thứ mấy biết không Dạ, hồi ờ, thứ sáu mà con ngày hỏi chứ đâu ngày hỏi con là cái ngày thứ Hồi dạ. ờ, thứ hai Mà không thấy đâu con tưởng con bỏ buổi học buổi học không phải đâu Dạ hồi nãy con ngồi thì con về thầy dạy con kêu tập ờ, cảm giác toàn thân hết ừ. Thì con tập mà sau con coi nó trong sách á ừ. Thì 18 đề một á thì thầy ghi là nương hơi thở để biết cái thân Mà thầy dạy con á là không có theo cái hơi thở chỉ biết cái thân thôi ừ. ra con ngồi con cứ lẫn lộn với hai cái đó hoài con ừ. <laughs> bởi vì à, coi như mình cảm nhận cái thân tựa vào cái hơi thở chứ không phải tập trung trong hơi ý thầy muốn nói vậy đừng có tập trung trong hơi thở mà tựa vào cái hơi thở để cảm nhận cái toàn thân cho nên cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi tỉnh dạ, thì con tập như vậy nhưng mà trong sách á thì như là cứ mỗi một hơi thở vô thở ra là biết rung động toàn thân ừ. thì nó dễ chứ sao cái con theo cái hơi thở ra với vô á thì nó nó nó khó chịu cho con nhưng mà con không có theo cái hơi thở mà con biết cái thân á thì ừ. nó nó nó nó, nó đỡ hơn à thì đó là cái qua cái cái đặc tướng cái kinh nghiệm của con mà còn cái thầy giải thích nghĩa là nương vào hơi thở để biết sự rung động của toàn thân dạ. mà nếu mà con cứ tập trung trong hơi thở để biết thì con bị ức chế con thì cho nên con thấy khó chịu dạ vì vậy thì đúng chứ có gì đâu mà sợ cái gì mà con tu thấy cảm nhận toàn thân con nhưng mà con không phải là tập trung trong hơi thở nhưng mà lại không mất hơi thở <laughs> con nên nhớ là hoàn toàn con cứ biết cái thân con không mà không có hơi thở thì nó sai bởi vì cái hơi thở là cái chất bu mà không phải là ở trên hơi mà không phải là tập trung trong hơi thở tựa vào hơi thở để biết cái năng ví dụ như bây giờ hít vô thì con nhờ cái sự hít vô nó có sự rung động rung động của cái thân con có nhiều khi mà con con dùng <laughs> con dùng cái tưởng con là con thấy cái hơi thở nó chạy từ trên đầu con nó xuống dưới giường con thở ra thấy từ chân nó rút ra nó thở thở ra thì có đó là bị tưởng thôi nhưng mà sự thật ra mình hít vô thì nó có sự rung cái hơi thở vô trong phổi thì có cái cảm nhận cái trương động cái thân dạ con không có tưởng hơi thở theo cái thân con ừ. con chỉ tưởng tới cái mũi mà thầy dạy um, chung thôi dạ. đó con mấy nhưng mà um, thì con theo hơi thở thì nó mệt như vậy á còn nếu không có thì nó nhẹ hơn chút nếu nhẹ nhưng mà con đâu có mất hơi thở đâu có khi mất có khi không mất nè có khi mất đó là con mất cái chỗ đứng con rồi đó dạ. con sẽ lọt làm không à dạ. nó thấy nếu mà mất hơi thở một chút rồi là bắt đầu nó chỉ còn biết rung động cái mất cái rung động nữa cái nó lọt không mất rồi dạ rồi còn cái cái tác ấy bạch thầy là con phải ờ, tác ý là theo hơi thở con tác ý luôn là con ngưng lại con tác ý hay là đến dạ con ngưng lại con tác ý rồi rồi con mới hít thở lên con lắng cái câu nó dài quá là con à, bởi vì con tác ý trường trên cái hơi thở con thì con tác ý dài quá cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra con tác ý rồi rồi bắt đầu bây giờ hít vô để mình nhận xét cái cảm nhận của cái thân của mình rồi mình thở ra cảm nhận chứ không tác ý nữa rồi năm ba hơi thở vậy đó rồi mình tác ý một lần mà nếu mình tắt ý mình thấy nó cảm nhận được thì mình không tắt ý nữa mình cứ mình hít vô thở ra mình cảm nhận nó thôi dạ, rồi bữa bữa hôm con bạch với thầy là khi con thảm thì nó chỉ nóng toàn thân đó. Ừ. thầy nói từ từ đó thì bữa nay nó hết mà nó còn nóng có cái khoảng sau lưng cõi con thì nó, sẽ lần nó hết không có sao đâu nhưng mà con nó nhớ là con đừng có tập trung trong hơi thở tập trung trong hơi thở là mình biết hơi thở mà quên biết cái thân của mình là tập trung bây giờ đầu tiên nó có hai cái phần chia ra của cái tâm con một cái phần biết hơi thở một cái phần biết cái, cái, cái sự trong thân con hoặc thân con con hiểu cho nó khi con là phân nó phân hai là phân hai cái, cái ý thức của con nó biết hai phần một phần nó hơi thở một phần cái thân con mà cái phần cái thân con là tâm quy vô đó còn cái phần biết hơi thở là à, mới đúng, mới đúng đó để về không tập lại có gì không con mát thầy tiếp rồi rồi rồi rồi không không có những cái cái thở cái nó có thở này như là thở này mà thí dụ như là cái vọng pháp cái thích hoặc là những cái niệm năm sanh thích thầy chứ nó không có cái niệm về mà mình không giúp được thì còn cái lúc đó thì không thấy mình con thừa sức công việc đó luôn mà mấy năm nay thì là đang thấy thử nó cứ nổi lên mà nó cứ nổi, sau nhà mình mà không có phước có đất chỉ có tiền có khổ không biết không chịu nó cứ nó cứ nó nhớ tôi mấy cái đó cho nên này và con biết nó cũng là ác pháp rồi dù là cái niệm thiện nhưng mà nó là pháp bởi vì nó nó nó nó, nó là chứa ngại pháp à do đó mà khi trong cái lúc cái giờ nó hầu giờ nó không có nó như này nó cứ còn cái đó không thì con ta thấy được nó mà nó cứ nó ló nó ló vậy bởi vì trên tứ niệm xứ là cái mục đích đó, mình quét tất cả những cái niệm về cái tâm và cái trên tứ niệm xứ thì cái mục đích mình quét các tham thọ không hiểu và trên tứ niệm xứ thì ngăn ngừa tất cả các ác pháp bên ngoài tác động không hiểu cho nên vì vậy mà nó được thanh thả một phút hai phút cũng tốt mà nó không được thì nó có niệm này nó có trạng thái kia nó có những cái ác pháp tác động thì lúc bây giờ đó mình cứ lo mình đủ thôi thì cái mục đích của các con là bây giờ đang đủ giặt thôi đuổi chừng nào mà nó sạch hết thì mình mới làm thanh bình còn nó còn thì mình cứ đuổi đến hoài đến hoài đến năm này qua năm khác đến hoài đừng có khi mà ôn pháp tứ niệm xứ là ở trên cái mặt trận đó thì mình đến hoài còn thì còn đám mà hết thì thôi cho nên vì vậy mà khi mà mấy con nhường nhiễn được rồi thì thầy mới yên tâm mà có thể mà ngồi viết sách tại sao tại vì mấy con biết đánh giặc rồi mà bây giờ mấy con biết là hở hở một chút có giặc cái mấy con lo À, còn không nhặt thì thôi còn việc có nhặt thì cứ đánh đem dụng sử dụng những cái những, những cái pháp mà thầy đã dạy các con cách thức mà để đánh giặc thì nó con cứ dẹp nó à, dẹp từng lũ này chưa hết thì lũ khác nó tới dẹp nữa dẹp hoài đến hoài đến chừng nào mà mình thành công thôi à, tức là sung mãn tứ niệm xứ cho nên mấy con yên tâm không có gì hết tất cả những cái điều kiện mà con suy nghĩ bây giờ ví dụ như nghe tin mẹ con bệnh à, đau rồi gần sắp chết đi à, thì con tư duy suy nghĩ đó là cũng cách tác chiến của con đó suy nghĩ tức là tác chiến à bây giờ anh chị em ở nhà mình đủ sức lo chuyện đó mình về giờ dù bây giờ mẹ có chết thì chắc mẹ cũng phải chết thôi chứ làm sao mình về mẹ mình mạnh được sao à, cho nên mình ở đây mình ráng mình nỗ lực mình tu nếu quả chăng mà mẹ mình có chết à, thì mình ước nguyện mẹ mình được tái sanh để làm người để gặp được chánh pháp của phật được tu như mình còn bây giờ bà có tu gì được đâu à, cho nên mình ước nguyện mình tu tập như thế này và mình ước nguyện mẹ mình cũng sẽ được như thế này và mình phải nỗ lực mình tu thanh tịnh hơn cố gắng dẹp những cái những cái những cái áp pháp những cái vọng tưởng những cái áp pháp tấn tâm mình mình để giữ gìn cho thân tâm mình thanh tịnh thì do đó thì con càng lại tư duy suy nghĩ thì con sẽ dẹp cái cái tâm ái cái sự đó nó không làm con sống xa nó không còn làm cho con đau khổ nữa thì đó là con dẹp đó là cái thức tu mà à, cho nên cứ có cái chuyện gì thì các con cứ sử dụng pháp mà các con nghĩ ly nó đi thì đó là các con tu dù là cái giờ mấy con nghỉ mà nó có những cái niệm nó làm cho các con quá lo quá suy tư thì các con cũng không nên để cái tâm mình trong lúc đó lúc nghỉ mà nó suy tư từ ra lúc nghỉ của mình mà nó không có những cái ác pháp nào nó làm cho mình phải bận tâm thì mình cứ thả mình cứ thả ra mình sống bình thường còn khi mà nó có những ác pháp mình thả ra nó làm cho mình quá đau khổ quá đau khổ tâm mình nó nó, nó, nó không bất đạt được thì lúc bây giờ điều sử dụng để vô lậu tư duy suy nghĩ để quét nó ra hết như là tu tứ niệm ừ. xứ cái thân tâm bị vướng cái chỗ này con thấy những người thì con nó nói về đạo là rất đạo đức hiền hơn con á sự sống chân thật mà tại khi con cứ nghĩ vậy là con cứ nghĩ nó lẫn quẩn cái chỗ nó này rồi biết tại sao những người như là không tu không biết tu họ sâu họ sẽ đi nhanh hơn mình mà tại sao không sâu thì mình không có phát hiện giúp họ mà con cũng biết rằng là nếu mình chưa có đạt thì không có làm được cái gì hết con cũng biết vậy mà nó cứ bò tới vậy xong là mà mấy cái đây thôi kia nó không có thưa thầy nó tự nhiên giờ đáng lý là những cái đó nó hết sạch hay đằng này nó bò ra không đó là nó sống dậy với một cái tình mà đời thì người ta gọi là tình người nhưng mà cái đó là cái thiện pháp biết thương người nhưng cái thương này nó cứ đứng nước dạ. mình phải cái tư suy nghĩ để mình dẹp nó mà khi con cái tư suy nghĩ con dẹp nó thì con phải thấu suốt nó thấu suốt những cái mặc dù đó là thiện nhưng mà cái thiện này không phải không phải là thiện vô lậu cái thiện vô lậu chỉ có tâm thanh thản an lạc mới là thiện vô lậu còn tất cả cái thiện này đều là vô lậu thôi và do đó con tư duy suy nghĩ đúng thì những cái niệm này nó sẽ không đến với gầy con nữa tức là con đã diệt ba cái niệm thiện nhưng mà thiện hữu lậu đó con cho nên nó mình thương tội nghiệp những người đó họ rất là sống hiền từ nhưng cái hiền từ của họ là cái hiện tượng ở trong cái hữu lậu chứ không phải là cái vô lậu còn bây giờ chính con đang tu trong cái thiện vô lậu mà vậy thì mình phải thực hiện trước được cái thiện vô lậu thì tất cả cái thiện hữu lậu này đều bị dẹp ra hết bị dẹp ra thì nó mới giải thoát đó, thì do đó nó mình phân biệt được như vậy mình tư duy được như vậy thì lúc bây giờ tâm con mới phá đi những cái thiện chứ nếu không mà đây là pháp thiện mà chứ đâu phải pháp ác nhưng mà thiện này cũng còn khổ đau chứ đâu phải là thiện này hết khổ đau cho nên con tư duy như vậy như vậy rồi thì con sẽ quét nó ra nó mới bình an cho con từ cái pháp ác nó làm cho chúng ta động tâm phiền não đau khổ giận hờn thương ghét lo lắng sầu khổ thì đến cái thiện cái thiện này nó không có gây cho con đau khổ gì hết nhưng nó vẫn làm động tâm chứ mà nó ngủ lậu mà cho nên vẫn đuổi ra hết à, cho nên mặc dù là tụi bay là trời nhưng mà trời ở đây cũng không được ở đây chỉ có phật chứ không có trời không hiểu không trời là thiện thập thiện đó còn ác ma thì nó là toàn là ác nó làm cho mình phiền não sầu khổ còn thiện là những gì cũng đuổi ra cho nên ừ, trong kinh phật dạy đó khi mà ác ma đến thì mới thì biết liền nó nó cám dỗ mình trong cái dục trong cái ác làm cho mình ham muốn làm cho mình đau khổ thì đây là ác ma đi đức phật đuổi như vậy mà còn cái cái cái cái cái, cái thiện á thì đức phật cũng đuổi ta biết rồi thấy là đúng rồi thì ngay đó ta đã hiểu được cái thiện này đúng rồi thì ngay đó người trời cũng biến đi con hiểu chưa đó là tất cả những cái tâm niệm thiện tâm niệm ác của chúng ta mà đức phật gọi là ác ma gọi là trời đó, thì mấy con cũng hiểu được như vậy thì khi tu trước niệm xứ phân việc rõ đây là ác ma đi đây là trời đúng rồi mấy ông cũng đi ở chỗ này là ở chỗ à, nó thiện vô lậu chứ không phải là thiện vô lậu như khỏi trời nữa đó, thì cuối cùng thì hai cái người này đi hết thì còn có phật mà thôi là giải thoát đúng là thầy là có những cái thầy cũng hiểu được cái gì như nó là thiện pháp nhưng mà trong nước mình đang tu thế lại cái nó thiện thì mình cũng không làm được thì nó cũng là ác pháp vì nó là chứa ngại pháp làm cho tâm mình lúc đó tôi không có thanh thản được thì con con tôi cũng thấy được những đó mà hồi trước giờ thì những cái đó nó không có đến với con nó rất là nhẹ thưa thầy nó giờ nó đến đâu có gì đâu dạ. thì nó còn bao nhiêu nó lôi ra cho hết chứ để nó nằm ở trong đó chi dạ. con còn chất chứa ba cái kho thiện nó làm gì dạ. cho nó lôi cái sạch kho ra hết như vậy nó mới cấm mới là thanh tịnh nó còn còn mới là tứ niệm xứ con mới sung mãn tứ niệm xứ cho nên ở trong cái kho tàng của con mà chất chứa hồi đó nó có những cái thiện mà con thấy nó thiện đó thì bắt đầu gì nó cũng chất chứa bao nhiêu cái ác cái gì cũng lôi ra rồi đó nhưng mà nó chưa hết đâu nó còn tuôn ra nữa kêu nó vì vậy mà cứ nó đổ ra thì cứ lôi ra quét ra đi thì nó sẽ nó hết sạch nếu bây giờ con nó sao hồi nào cái giờ nó có bây giờ có à, nó lẽ ra ít ra trong đầu con nó cũng có những cái thiện đó rồi nó nằm đó rồi bây giờ nó ra là tốt chứ sao cho nên tu tứ niệm xứ là càng có niệm nhiều chừng nào tốt rồi đấy tốt đừng cho mình quét ra cho sao nhưng mà xin là mình mình không cần quan trọng đến cái vấn đề mình cái tâm mình cũng quan trọng quá về cái đề an trú với thầy ví dụ như con có nhiều khi con nghĩ là sao thì khi à, cái à, cái à, cái tâm con á cái cái cái tỉnh giác á mà nó nhìn thấy thân thọ tâm pháp nó nhìn rõ nhưng mà nó vẫn không an trú là con cứ cứ phân vân mình tận tu mình không an trú được không an trú thì cái đó nó à, không cần dạ, không, cần an trú là cũng là một cái là cho nên đức phật nói đức phật nói thọ là thọ khổ thọ tức là có khổ không có không có chữ dụng nó đâu và cho nên ở đây cũng sử dụng rất là bình thường bất động không không có không có cầu những cái điều này đâu không có ham những cái điều này à, cho nên vì vậy đó mình đừng có sợ không có an trú mà mình chỉ biết từng niệm của mình tỉnh thức từng niệm để mình xả thôi thì cái đó là cái đúng của đạo phật ví dụ như họ cứ kêu thế cho mang một cái áo họ có biết gì cái đẹp cái là mình chú ừ, duyên cái miệng mình thích thì mình cũng thấy nhưng mình thích đó mình thích mình duyên theo hoặc là mình không thích thì mình lại có hỏi cái niệm thờ tôi còn mang nạn kia là bây giờ thì khi tôi bây giờ không biết được tức là mình không có dính mắt bất cứ người ta làm gì mình không có dính mắt tới nữa thế đó rồi cái rồi là con cứ con cứ nghĩ cứ mấy cái gì nó không còn cái gì tức là ăn tú rồi thì dạ vậy con yên tâm không ừ. biết sao ai tu cũng ăn tú <laughs> mình cũng tu cũng có ăn tú gì dạ à, không có cần thiết đâu con nhưng mà à, con xả ra con nghĩ ra con cũng nhìn thấy cái tâm mình bất động trước cái ám hóa mà cái gì nó cũng làm cho mình không dao động tâm không có lo lắng thấy cái đó người ta mặc cái áo đẹp mình cũng không bị cám dỗ cái áo đẹp thì đó là bất động tâm còn nếu mà thấy là cái áo này đẹp phải chi mình có được cái áo này nó rất là mình động tâm đó. hoặc là bữa nay cái à, cái ông à, đem đồ ăn cúng dường này bữa nay ông làm ngon chứ ở thì mình động tâm và đó là không bất động tâm còn ngon dở bữa nào cũng vậy mình cũng thấy ăn để sống thôi do đó mình tập dần nó quen đi thì do đó mình nhìn cái cái, cái món ăn mà cúng dường bữa nay mình thấy như ngày hôm qua không có gì là khác lạ không có gì hết thì như vậy là bất động nó thì nói những cái chuyện nho nhỏ thôi nhưng mà không khéo mình không lưu ý thì mình sẽ bị động tâm còn bữa nay tôi cốt cho ăn ăn nhiều quá à, ví dụ vậy nó nó cũng bị động tâm mất đi nhiều thì kệ có ăn thôi còn có ăn thôi chứ còn cũng đòi hỏi à, cho nhiều cũng ăn vậy mà cho ít cũng ăn vậy không à, sao bữa nay nó à, của út của cho bánh của trái quá trời có thêm chè cháo nữa hay chồng cũng ăn cho cho thì đó là bị động tham hết à, bây giờ cho nhiều thì mình ăn được ăn không được thôi mình cứ lượng theo cái sức của mình ăn đó mình nhập chứ không có gì hết à, vậy thôi thì thầy nói tất cả những cái chuyện nho nhỏ đó chứ mà nó là áp pháp đó chứ nó không là chuyện pháp đâu nó là cái tâm niệm đó đâu con mình nó xấu những cái nó tệ hại với thầy ví dụ như là bây giờ múc một tổ dưa đi mỗi người một trái thì mình đến trước đó mình nhìn mình muốn cái trái mà tươi hơn nó tốt hơn nó lớn hơn mình lấy nó à, hàng đó thì mới cảm động đó là dạ. mình cũng biết cái tâm tham dạ, rồi dạ. <laughs> lựa cái trái này lát lại ăn dạ. nó mềm còn cái trái này nó sượng nó ăn nó dạ. cứng <laughs> mà bây giờ mấy con có lợi có lấy cái rổ như vậy mà cái tâm nó bị vậy đó nhắm mắt lại lấy dạ. <laughs> coi như rút thân lúc đó mình chiến đấu với nó nhưng mà thật dạ thì nó không có thở không có không có đúng rồi phải tác ý đó con nói chung là mình tu là phải ý thức chứ không phải vì chút thăm dạ. nhưng mà thầy muốn nói đùa vậy đó. <laughs> làm chủ dạ. xin bạch thầy thì à, bữa mà thầy bắt đầu thì hiện tại đây. con về con tu thấy là tốt dạ. dạ Thầy à, con ngồi ba thầy mà hai thời thì à, còn một thời cứ chơi cùng thầy nó hai cái giò con quá chừng để con ngồi chút già thầy nên nó nhức quá còn 10 phút mà con cố con vượt qua con ờ, ôm pháp con vượt qua con ăn tận thanh hành đó thầy con tới ờ, đúng 10 phút mà nó đau biến vậy thầy như vậy là con có phải ôm pháp đi hay là nó đau là phải bỏ à, không con để thầy già chứ khi mà con ờ, ngồi chút già thì hai cái thằng kia nó dồn cho cái thằng cuối cùng nó đánh con dạ. được rồi mày đánh chết bỏ tao ngồi sừng sững à, do đó con cứ tác ý an tình thân này con muốn tu muốn vô an tình thì lúc bây giờ con sử dụng cái phương pháp đó thì con đối với cái, cái cảm thọ của con cho đến hết giờ thôi để cỡ còn 10 phút nữa cũng tiến tới chứ còn không thua không có gãi dò con đâu sợ bất an rồi con sẽ thấy nó sẽ hết không có gì đâu thưa vị vừa rồi thì à, cái con con cũng à, đi cho tới cái cuối cùng là hết già luôn đau mặt chạy đau con ôm phát đi nhưng con nhớ có một lúc thầy dạy con là là khi nào đau thì bỏ À, cái khác không? Bây giờ nó khác là bây giờ thấy cái giai đoạn này là giai đoạn chiến đấu <laughs> Bây giờ là chiến đấu với giặc Mở mặt trận rồi Còn hôm đó là mình còn đến du kích cho nên khi mà đụng nó cái nó thấy nó đánh mạnh cái mình rút mình chạy còn bây giờ không chạy nữa đâu <laughs> hiện đại là bây giờ là cứ mặt trận mình hiện đại mình đánh mình quét nó đó à, cho nên bây giờ mấy con tập khi mà giật nó đánh mạnh là quét chứ còn không có chạy nữa nứt với lỗ chuông hai mà đánh á chứ còn không có chịu mà rút chạy còn hồi đó thì phải như nó hơi tê tê là thấy đứng dậy đi rồi không có để nó là cái giai đoạn đầu mấy con tập để tập luyện thôi cái giai đoạn này là tới cái giai đoạn mà tập còn có năm tháng nữa mà nếu mà con đầu hàng cái chuyện nào cũng không sao nghe chưa cho nên bây giờ là cố gắng thực hiện tứ niệm xứ có chứa ngại đến trong giờ tu là quét nhất định chết bỏ chứ quét một là chết hai là chính đạo mà con thấy thầy thường thường thầy ngồi thì sừng sững lúc mà sắp chữa chính đạo bất kỳ các áp pháp nào đến không có qua gì quét thì là chạy nữa con nhớ đức phật mai dương đến thôi đủ thứ đức phật ngồi sừng sừng không có sợ ai. nữa thì lúc bây giờ mấy con phải tập tác chiến như vậy đó thì đừng có sợ thầy còn điều đó là con đi tu hành đó thầy con mang giữ là luôn chánh niệm đó thầy ừ. hay là dẫn đi tu dẫn đi cái như ờ, thầy dạy là luôn luôn phải chú ý vào bước đi và an trú luôn đúng rồi con dạ. con phải đi chánh niệm tỉnh thức ở giờ dạ. dạ. đó chứ không phải là đi thư giãn còn đi tu mà trong cái quay nghi tế hạnh mà đi để mà tu tứ niệm xứ đó thì chưa hôm đó thì dạy mấy con chung chung hôm nay thì bây giờ thì dạy mấy con ngồi à, mấy con lấy cái cái già mấy con ngồi thì tốt đó rồi mấy con chiến đấu với cái cảm thọ của mấy con để cho nó lòi cái mặt nó ra hết tất cả những cái mặt cũ này rồi đã hết để mình quét bằng cái phương pháp của mình tứ niệm trên tứ niệm xứ à, rồi còn thấy đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì con đi vậy được không thầy con quỳ thầy bảo ngồi ghế thì cứ hỏi đi như thầy mới nói mấy con là du con mà thầy du cha cho nên thầy ngồi ở trên cao còn mấy con ngồi ghế ai biết mấy con có ngồi đi mà thưa đi cho mấy con làm quân thần không cứ quỳ không à. <laughs> thôi ngồi xuống đi để mỏi đầu gối nữa <laughs> hiện tại tâm con đang bị một cái khiếu hại mà khả năng quá lưu lậu của con không có thể lưu được thầy ừ, sao vậy con à, nên nhớ rằng à, cố gắng theo thầy thí nghĩ cố gắng giữ được à, tròn vẹn đừng có nói chuyện ai hết coi như mình sống một mình thì cái sức của con nó chừng dài hơn không quét ba cái thứ này đã không được thầy ơi quét rồi nó trở lại thì nó trở lại cho nó trở lại nhiều lần chứ đâu phải một lần con đừng có sợ hồi hôm qua cái con con nhận được điện thoại của người bạn á người bạn báo cho con hay là gia đình của con về nhà đi nơi khác rồi à không có sao đâu về nhà đi nơi khác thì nó tốt chứ có sao đâu tụi đó không đi ở chỗ đó không gì đâu con đừng buồn mẹ của con không chịu báo cho con hay mẹ con về hai tháng không cho con hay gì hết à, đừng có khóc con đừng có khóc ừ. có gì hết đừng có sợ bạn con cho con số điện thoại để mà gọi về cho mẹ khi con gọi về thì mẹ nói bạn học của con trung lớp có đến nhà con nữa ừ. bạn ấy đến ở hai ngày ừ. bạn gọi mẹ con với ba con là ba mẹ rồi mặc đồ của con bạn với mẹ con khóc nhớ con con ừ. tự nhiên con đặt tâm con vào tâm của mẹ con con thấy có lỗi với mẹ con quá à à thôi bây giờ thì à, như vậy thì con theo thầy thấy con <clears throat> bây giờ nữa thì à, nó bị cái kiết sử mà con không có quán tư duy cho được thì xả nó thôi thì con hãy trở về để không khéo nó lỗi đạo làm con sao Đúng không à, thấy mình tu không được rồi thôi chứ bây giờ ép buộc sao được chừng nào mà mình thấy rằng cái cuộc đời này là cái cuộc đời của cái, cái các duyên đều là do nhân quả hết họ mẹ con cũng là duyên nhân quả con cũng là một cái nhân quả của trong cái trường nhân quả mà thôi nếu mình thấy đây là nhân quả có gì là của mình có gì là mẹ có gì là con nó kết hợp để gia trả mà thôi mẹ thương con cũng để mà gia trả mà con thương mẹ cũng là để trả gia có cái điều kiện đó mà thôi mà nỗ lực để thực hiện được giải thoát hoàn toàn thì nó là tốt mà nếu mà thực hiện không vượt qua cái ái kiến sử thì phải về thực hiện cái đạo đức làm người cho nó cho, cho nó trong cái bổn phận của nhân quả à, trong một kiếp này trả dai dai trả cho nó xong à, còn nếu không á, thì mình phải vượt lên vượt lên nhân quả để cho mình ra khỏi nhân quả thì mình mới cứu độ được cái chùm nhân quả của mình từ cái chỗ mà mẹ con ngồi khóc nhớ con không? thì bắt đầu nó nó sẽ à, con tu được rồi thì con sẽ chuyển cái chùm nhân quả thì mẹ con không còn nhớ con nữa mà thấy đây là cái nhân quả của con cho nên thầy cho mấy con học nhân quả để làm gì hiểu biết để biết để dùng nó để mà hàng phục những cái tâm phiền nào, cái tâm thương yêu cái ái kiết sử của mình thì có gì à, thế mà mấy con đã học rồi mà không biết áp dụng thì thiệt là uống cái bài pháp quá uống phải nỗ lực thầy biết cái tình cảm của mấy con ước ác quá độ gặp kiết sử nó tối nó gịt, thầy thấy người nào cũng là nước mắt nhiều quá cho nên đức phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển ở trước là mấy con chạy chạy riết đi chắc ngập thầy ngọt thở ngọt thở với nước miếng ổn nữa <laughs> nước mắt của mấy con tại hồi nhỏ tới lớn con chưa có sống xa cha mẹ rồi bây giờ sống xa cha mẹ con khổ tâm quá rồi rồi thầy đưa con vô độc cư thành ra nó nó trỗi dậy mạnh quá con chịu không nổi ừ, thế thì sao được mà bây giờ con vô đây là phải xếp mình trong cái sự độc cư để mà tiến tới muốn làm Phật mà đâu có sống chung với ai được hoặc còn bỏ vợ bỏ con đi mà bỏ cha bỏ mẹ đi hết 6 năm ở trong rừng già con mới đến đây chưa được 6 năm rồi nó khóc ông sụm sao được <laughs> muốn làm Phật chứ anh muốn làm chúng sanh sao con thấy Phật khi mà bỏ đi rồi đâu có trở về nó tôi nhớ quá trời của đất trời ơi con tôi mới đẻ có chúng mà tôi bỏ đi và tôi lỗ đạo sao nếu mà Đức Phật vậy thì chắc chắn là ổng thì chắc chắn không bao giờ con thấy con muốn muốn làm Phật hay là muốn làm chúng sanh nên không mình phải suy nghĩ trời ơi Phật bỏ con mà còn nhỏ mới đẻ ra mà đã bỏ đi rồi vợ rồi con như thế nào bây giờ ở bà ở nhà mà bà sẵn hậu một cái là chết không tức là nghĩ ngợi đó thì do đó con thấy đức phật có nghĩ điều đó rồi thậm chí như cha mẹ cũng đâu bằng là trong khi yêu cha thì già thì buồn khổ đó con hiểu chưa cho nên do đó thì khi đi mà còn có một đứa con để nó thay thế lãnh đạo cái ngai vàng mà bây giờ nó đi như vậy thì cái ngai vàng này để cho ai đây nỗi khổ của ông cha ghê quá thế mà đức phật cặp đức sáu năm khổ hạnh coi như mình gần vậy còn con có chút xíu mà bi lị quá vậy không mạnh mẽ bởi vì con cháu trương dư triệu ẩu mà sao thầy thấy con cháu của ai chứ đâu phải là của trương dư triệu ẩu <laughs> phải mấy con con cháu của hai chứ đâu mà trương dư triệu yếu quá vậy mạnh mẽ lên mẹ của con có nói ừ, cũng như cuộc sống này ổn định rồi với uh, em của con cũng có thấy những người bạn của con cũng tái lui đó ừ. thành ra mẹ nói là con cứ an tâm tu đi um, ừ. hè à, mẹ con với bạn con đến thăm con ừ. rồi um, mẹ nói như lâu lâu mẹ nhớ con mẹ nó lại gọi điện cho con rồi ừ. con thì được chứ không có sao đâu con con đồng ý và ừ. khi con con nhận điện thoại đó thì tâm con nó có một cái sự đấu tranh kỳ lạ quá à con thì nửa muốn về nửa muốn ở nhưng nửa muốn sống bên thầy mà nửa muốn nhận bên mẹ nữa thì cái cuối cùng thì cuối cùng thì con con không có muốn về con muốn đây học nhưng mà khi mà con muốn đại học thì tâm con nó nó lại thở nghĩ là một điều là nó cách con bắt hiếu vô đạo đức gì tùm lum hết thành ra con muốn biết là thật ra một người họ đi tu thì họ có bắt hiếu hay không đó thầy Thì con hỏi ông Phật ông bất hiếu <laughs> không biết liền không hay không nhưng mà sau đó thì ổng đã làm vinh hạnh cho cả cái dòng họ cả cha mẹ bây giờ mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ đến đức phật chúng ta thấy rằng ông phật ông đã làm vinh hạnh cho cái dòng họ ông quá lớn làm vua không bằng cái chuyện mà làm phật đâu thì con thấy phải không so sánh với ông phật thì con hỏi thì con thấy con làm như thế nào làm như phật hay là hoặc làm làm như chúng sanh ừ. bây giờ con trở về thì cũng được cũng được nhưng cái đó nó cái nhỏ cái hiếu nhỏ còn cái ở đây tu cái hiếu lớn nó lớn nó lớn vô cùng con trở về thì con ở gần bên mẹ con thì mẹ con không có khổ rồi à, có con ở bình bên này nhưng mà mẹ con đau con có đau thế được không mẹ con chết con có chết thế được không mẹ con tiếp tục tái sanh luân hồi con có tiếp tục tái sanh luân hồi dùm được không chắc chắn điều này không làm ai cho ai được như vậy là con về có lợi ích gì cho bà hay là về cho bà được khóc chơi phải không phải chọn lấy một con đường đạo là đạo mà đời là đời cho nên vì vậy á <clears throat> mà muốn mình mà không có xa mẹ mà cũng không sao thầy thì thôi thỉnh bà lên đi ở luôn tu thì cần tốt <laughs> biết có sao đâu thầy cho cả hai mẹ con tu hết ừ. sợ mẹ con trời ơi sao vậy ta à, rủ không được thì thôi bây giờ ăn chay một ngày cũng được cái nước tu nó thì như vậy là rõ ràng là đủ không được rồi mà đủ không được rồi thì thằng con phải lo cứ cũng như ông bà cũng biết là rủ vợ không đi tu đâu mà rủ ông già ông già cũng không chịu bỏ ngay vàng đâu thôi chỉ còn nước trốn đi thôi <laughs> mà ông Phật trốn đi con hiểu không bây giờ mình biết mình biết đạo đức rồi trước khi con đi con cũng an ủi bà dù bây giờ bà cũng yên tâm bà biết con đang tu và bà cũng dù không hiểu sâu lắm nhưng mà con mình tu đúng pháp không đến độ nào bà cũng an tâm có gì mà con phải lo à, tại vì tâm thường tình của con không giống tương dương triệu hảo cho nên nó lo bị bà, nó lo cái chuyện nhỏ mọn phải ở gần bên mẹ để tối ngày để nứt với cánh mẹ nó mới yên tâm chứ còn như thế này thì không yên cho nên như vậy là quá là con gà con quá là gà con <laughs> sợ nhiều nó bắt <laughs> không phải không phải con tại con muốn biết là tại vì con đang theo thầy học đạo đức nhân bản mà khi con làm việc đó con muốn biết thực ra mình có làm việc đó nó có trái với đạo đức hay không để mà mình thực hiện cho nó đúng thôi còn trở về sống bên mẹ luôn thì con không có ý định đó tại vì con đã sống 3 năm ở trường đại học rồi con xa gia đình cũng đã 3 năm rồi lâu lâu con cũng có về thăm mẹ mà chẳng hiểu sao về thăm mẹ con ở tối đa tháng hai tháng là tâm con muốn đi à ừ. thành ra con biết là con về sống bên mẹ không được ở bên mẹ là tự nhiên muốn đi mà muốn thích ở chùa hơn ở nhà ừ, con nghĩ đó là nghiệp duyên của con cho nên dù cho con có trở về cho nữa con cũng trở lại rồi à cho nên con không có về nhưng mà nhưng mà kỳ này con mà trở về trở lại thầy không cho <laughs> nhất định là không cho tại sao thôi trở về đời đời luôn đi còn ờ, trở về đạo đạo luôn đi không phải đâu thì bây giờ cho như vậy con tu cũng mất công con đời một nửa mà đạo nữa thì như vậy nó không tới đâu nó uổng phí thôi đời là đời mà đạo là đạo bây giờ cái giai đoạn con biết cái lớp bác chánh đạo này là cái lớp mà thầy đào tạo cái người đạo thật đạo mà đời thật đạo cho nên cái người nào mà lúc ướt thì ít thôi mà thầy để cho họ ở lại thầy không nói ra đâu nhưng mà thầy để cho họ ngồi lại cái lớp họ ngồi hoài đó mà tu hoài một chỗ thôi thì nó cũng mất công thôi chứ không gì còn cái người nào mà được thì nâng họ lên cho nên coi vậy chứ con mắt nó thầy đảo quan sát lắm đấy người nào mà được thì thầy để nâng đỡ họ để họ tới tu tới cuối cùng để cho họ làm cái nằm cố cái thắp sáng cái ngọn đèn của Phật pháp thầy mong rằng tưởng tuổi trẻ mấy con nó không có ô nhiễm đời nhiều thì mấy con dễ tu lắm chứ nhưng mà mấy con lại còn bi lị có chút xíu gia đình thầy nghĩ rằng cái gương của đức phật quá quá mà trong khi đức phật chưa biết đạo đức cho nên đi như vậy giờ khổ con khổ lắm và cha rất là khổ còn bây giờ các con đi là các con có đạo đức là các con có thông báo trước hết rồi các con có tạo đủ điều kiện cho cha mẹ những người thân của mình đều thẳng thông được cái sự tu tập của mình thì còn gì nữa mà mấy con lại không an tâm mà tu tập chứ phải chi mấy con trốn như đức phật vậy đó thì mấy con bây giờ ngồi lại mới hối hận ừ, mấy con đã thông báo đã cho gia đình mình biết hết thì còn gì nữa mình hối hận mấy con mình đã làm rồi còn họ bây giờ họ tự họ làm khổ họ chứ họ tự họ làm khổ họ chứ chứ mình đã nói rồi mà cái đó là cái quyền của họ họ muốn khóc họ làm gì đó là tự họ hiểu hiểu còn bây giờ nó con bị cái giọt nước quát của cái, cái, cái, cái thất tình lục dục đó mà làm cho con cũng đổ nước mắt xuống thì như vậy sai rồi nhưng con không đúng à, mấy con thấy học đạo đức mà mình đã làm tròn cái đạo đức của mình rồi mình người đó họ không chấp nhận cái đạo đức họ tự làm khổ họ chứ đâu phải là mình không làm à, mình đâu có trốn đâu rõ ràng là đúng như tôi tôi thông báo hết rồi đó và tôi cũng an ủi đàng hoàng đó và tôi cũng cho biết cái chỗ tôi tu đàng hoàng đó. chứ hồi ông hoặc ông đi tu cũng tốn mà đâu có dám cho vũ cha biết phải không cho nên trong cái vấn đề mà của chúng ta hôm nay chúng ta sống có đạo đức người không đạo đức là chịu lấy trách nhiệm khổ của họ còn chúng ta sống đạo đức mà không làm khổ mình không cái hành động mà con đã báo trước đó là hành động không làm khổ những người thân mà tại những người thân mình muốn khổ cứ đó mà khóc cho mà khóc khóc đi lấy thao mà đựng nước mắt khỏi nói đừng có sợ hãi bởi vì nhân quả của mấy người mà tôi bảo mấy người đừng khóc mà tại mấy người không nghe thì mấy người khóc ráng chịu phải không chứ đâu lẽ mà mai mốt mà mấy người chết rồi tôi đi theo được sao mà, mà hoặc là mai mốt xe đụng tôi chết rồi mấy người cứu tôi được sao chắc chắn không ai cứu ai điều này là tôi thấy rồi thấy không à, do đó thì vậy mà nỗ lực tôi đi con con con về con trở lại thẳng cho con học hả thầy à con trở lại thì thôi đi ra rồi thôi chứ dạ. trở lại mà tu học cái gì đi ra đi vô mà tu cái gì được đâu còn hiểu thôi nghỉ luôn à nghỉ luôn còn chiến thắng áp hết rồi ở học à, thầy ở học thì phải ráng ráng giữ hành độc cư họ ờ, à, biết biết mình độc cư không nổi à, thì cứ nói chuyện nói chuyện nó đặng chơi vui cái gì đặng chơi sống ở cho được nhưng cái này là cái chết cho nên phải giữ gìn cho tròn vẹn không được nói chuyện để nỗ lực tiến tới Ông thầy mấy ngày nay con ráng dữ lắm đó thầy Con dạ. đâu có chạy ra chỗ khác không? Đúng rồi thầy biết rồi Chứ mấy bữa họp là hỏi là chút là chạy qua tệ hạnh liệt biết <laughs> dạ, dạ, không Dạ phải chị hạnh đi rồi Rồi, rồi mấy con hỏi thầy gì kế tiếp nữa con